À, xin chào quý vị các bạn à, trong cái buổi sáng hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn là với những cái kịch bản của thị trường trong tuần này cũng như là tuần sau thì chúng ta nên phản ứng như thế nào để giúp cho các bạn có góc nhìn tổng quan về thị trường thì hôm nay à, Dũng sẽ tập trung cho chúng ta về góc nhìn về thị trường tại thời điểm tại và cũng như là kế hoạch trong trường hợp các bạn có thể tham gia vào thị trường hay là các bạn có thể thoát ra các cổ phiếu để các bạn chủ động được trong đầu tư à, trước hết chúng ta sẽ thấy rằng là trong tuần này uh, chuẩn bị chúng ta sẽ thấy là uh, có ngày 16 16 là chúng ta phép có thể đưa ra những gói uh, uh, mang tính chất là uh, tăng lãi suất tức là chúng ta có thể thông qua tức là tăng lãi suất tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới nên đây là một trong những cái thông tin rất là là quan trọng để giúp chúng ta uh, có thể là biết được là thị trường có thể ảnh bị ảnh hưởng hay không bị ảnh hưởng trong trường hợp thị trường ảnh hưởng thì sao nếu thị trường bị ảnh hưởng thì rõ ràng là đây cũng là một cái điều mà chúng ta không mong muốn bởi vì nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu trong thời điểm này thì điều gì diễn ra nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu trong thời điểm này thì cái điều quan trọng nhất là nếu trường hợp mà phép lại nâng tăng lãi suất ở mức cao thì có thể cổ phiếu chúng ta bị thua lỗ còn trong trường hợp chúng ta được với ở đây chúng ta gọi là chúng ta được được thì sao ạ chúng ta được kiếm mức lợi nhuận thì chúng ta cũng phải xem xét là không phải cổ phiếu nào cũng mang cho chúng ta lợi nhuận nên giữa cái được và cái mất để các bạn có thể thấy rằng là rõ ràng là một trong những cái à, điều mà chúng ta cần phải thanh và cần phải rất là là là à, đưa ra đưa ra cái cái um, cân để tính toán chứ không phải là cứ hôm nay thị trường tức tín hiệu đang rất là tốt mà chúng ta mua vào mà mua sai mua sai thời điểm và mua sai cổ phiếu là chúng ta phải trả giá rất đắt thì hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta góc nhìn khách, với khách quan nhất cái điều thứ hai chúng ta sẽ lưu ý ở đây đó là gì ạ hôm hôm trước thì một số bạn có nói rằng là Dũng đưa ra cái cổ phiếu giả sử như là dòng uh, dầu khí bán thì câu chuyện ở đây đó gì ạ đây là chiến lược của mình chứ không liên quan đến các bạn cả tại vì chiến lược của mình là mình lướt mua lướt sóng trong loại này cổ phiếu có tốt thì mình cũng cần thời gian để tích lũy chứ không phải là à, bảo là cổ phiếu đó nó không còn lên nữa về cơ bản cổ phiếu đó về đánh giá tiềm năng cổ phiếu dầu khí vẫn là ok nhưng cái chiến lược trong đoạn này là mình sẽ gì ạ mình sẽ lướt sóng lý do vì sao thì chúng ta sẽ được uh, phân tích rõ trong cái ờ, đoạn ngắn như này để các bạn có thể hiểu được bởi vì khi mà chúng ta không nắm rõ được cái chiến lược thì các bạn cứ mua bán cổ phiếu theo kiểu như là được mất và theo tập trung vào cái sự kỳ vọng đó, thì phần lớn chúng ta sẽ trở thành gì à, ạ tiêu bởi vì chúng ta sẽ bị uh, cáo nó ăn thịt mất thế thì uh, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cái thị trường chung ở đây thị trường chung ở đây thì sau khi chúng ta biết rằng là đây là bùng nổ theo đà thông thường sau bùng nổ theo đà thì rất ít khi mà uh, thị trường có thể bị thất bại rất ít khi nhé nhưng tuy nhiên thì việc mà sau khi rũ bỏ đây chúng ta còn rũ bỏ rất mạnh nếu chúng ta thấy là quá trình rũ bỏ rất mạnh đây tín hiệu này là tín hiệu tích cực với thị trường sau khi rũ bỏ rất là mạnh thì tín hiệu tích cực với thị trường đó là kéo lên rút chân như này và rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư đầu tư tham gia ở đây trong uh, tín hiệu thì chúng ta có thể thấy là đây là một tín hiệu SO W5 tức là kéo lên tất cả sau đó kéo lên uh, rũ hết tất cả các nhà đầu tư yếu vía uh, ờ, về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là những tín hiệu này trong thị trường chứng khoán là mang tính chất tích cực uh, VN30 cũng tương tự như vậy tức là có bùng nổ theo đà và sau đó test lại cái đỉnh cũ đây chúng ta gọi là test lại cái đỉnh cũ thường thì sau khi test lại những đỉnh cũ ở đây là những cái đỉnh uh, gần những cái đỉnh cũ đây và VN30 thì chúng ta gọi là test lại những đỉnh cũ ở đây thì về cơ bản chúng ta gọi là những tín hiệu tích cực tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được là vậy nếu tín hiệu tích cực tích cực này nếu chúng ta có mua bùng nổ theo đà vào những cổ phiếu thời điểm này thì rõ ràng chúng ta vẫn gì ạ à? có những cổ phiếu chúng ta vẫn thất bại và có những cổ phiếu chúng ta thành công à, Dũng ví dụ cho các bạn có thể thấy được là những cổ phiếu mà Dũng chia sẻ à, các bạn sẽ thấy là có những cổ phiếu như là bùng nổ theo đà nó thất bại ví dụ như là một cái cổ phiếu ở đây chúng ta lấy một cái cổ phiếu uh, khác đi ạ đây là cổ phiếu gì ạ đầu tiên là bùng nổ theo đà thất bại Đấy, đây là cổ phiếu gì ạ à, HSG nếu các bạn mua vùng nổ theo bà theo đà ở đây thì về cơ bản khi mà cổ phiếu mà đã đã có khối lượng lớn đấy, bị vi phạm các bạn phải cần phải xử lý xử lý chúng là gì ạ hello chúng ta có xem rõ được không ạ một số bạn ở kênh youtube bị khóa đấy chúng ta kiểm tra lại nhá tại vì phần lớn mọi người vẫn xem được thì chúng ta kiểm tra lại xem là uh, nó lý do vì sao tại vì hiện tại thì chúng ta vẫn xem được bình thường thế thì nếu chúng ta thấy khối lượng ở đây nó lớn hoặc là khối lượng lớn ở đây thì chúng ta làm gì ạ các bạn nhớ nhá cái này thì chúng ta sẽ học lại cái cái phần tới đây ạ nếu bùng nổ theo đà mà cái phần mà khối lượng nó giảm nó điều chỉnh khối lượng lớn thì chúng ta cân nhắc là những cái khối lượng lớn này cổ phiếu có hồi nhá nếu nó có hồi thì ạ nó cũng gì ạ nó rất khó để lên nên có thể chúng ta không những bán là bốn phần trăm mà thậm chí là tám phần trăm chúng ta bán hết thậm chí là chúng ta bán hết khi cổ phiếu bốn phần trăm đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải xử lý khi mà cổ phiếu khối lượng ở đây bùng nổ theo đà nhưng khối lượng ở đây nó gì ạ nó lớn thì chúng ta sẽ không mua nữa và chúng ta có thể bán ra hết à, chúng ta có thể một cổ phiếu thứ hai chúng ta có thể nhìn cách để xử lý trong cái việc mà cổ phiếu mà khối lượng đây là cổ phiếu là SSI thì trong trường hợp khối lượng ở đây nó tập trung quá lớn khi mà các bạn mua mà khối lượng tập trung quá lớn thì các bạn cũng nên gì ạ à? có thể thoát giảm bớt tỷ trọng ra thậm chí là thoát ra bởi vì khối lượng nó quá lớn thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta mua cổ phiếu rất khó để tăng tại vì nó đã còn một lượng cung treo lơ lửng ở đây khá nhiều nên việc mà cổ phiếu mà khối lượng lớn nó lên chẳng hạn đây khối lượng đây nó vẫn lớn mà hôm nay nó tăng mạnh mà tăng mạnh trong trường hợp mà khối lượng nó không quá giả sử đây khối lượng này là 30 000 nó lên 6 70 000 thì thường là tăng mạnh các bạn cũng thể mua vào là các bạn có thể bị thua lỗ nên trong trường hợp là không phải là cứ mua bứt phá đi lên là chúng ta thành công mà quan trọng là sau khi bứt phá đi lên khối lượng lớn và nó cần phải chúng ta quan sát đây khối lượng lớn nó cần phải test lại thì chúng ta mới có cơ hội để thành công đây là một cái cổ phiếu S PT cũng là một cái cổ phiếu trong cái nhóm đó thế đây là cổ phiếu sau khi mà chúng ta mua chẳng mua dựa trên bùng nổ theo đà đây thì chúng ta sẽ thấy là sau khi test lại khối lượng thấp thì cái việc khối, khối lượng thấp như này thì cái cổ phiếu có thể đi lên trong một cái xu hướng nó mang chất an toàn đây chúng ta cũng là sóng ngồi thôi nhưng rõ ràng chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu chúng ta mua bùng nổ theo đà ở đây khối lượng thấp thì chúng ta giữ lại và chúng ta nhiều khả năng cổ phiếu tiếp tục đi lên và đây chính là những cái cổ phiếu mà các bạn cùng là quan sát thì các bạn thấy là cổ phiếu đã sau khi test lại cổ phiếu đã gì ạ, không bị bán hoặc là bị rũ bỏ thì về cơ bản thường thì cổ phiếu sẽ giúp cho các chúng ta có một mức lợi nhuận nhất định nào đó cổ phiếu thứ hai là CTR cũng tương tự như vậy CTR là cổ phiếu sau khi bùng nổ theo đà ở đây thì cổ phiếu cũng test không có khối lượng ở đây thì việc không có khối lượng các bạn có thể mua thêm và chúng ta sẽ đợi cho cổ phiếu này chạy nốt để chúng ta bán ra và chúng ta sẽ không mua thêm ở đấy nữa Đây là cách thức mà các bạn có thể thấy rằng là chúng ta mua vào khi mà các bạn mua ở những cái vùng bùng nổ theo đà hoặc là mua thêm thì cổ phiếu có thể về đến vùng 90 ờ, 100 này 95 100 này thì chúng ta có thể giảm dần tỷ trọng để chúng ta thoát ra thay vì chúng ta lại tiếp tục nắm giữ hoặc mua thêm ở trên này vậy chúng ta cũng không biết là cổ phiếu này nó sẽ tích lũy như nào đây nên chúng ta gọi là lướt sóng dạng thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy một vài các cổ phiếu như này khi mà cổ phiếu mà trong quá trình tăng lên các bạn nhìn này tăng lên và khối lượng nó thấp dần đi tăng tiếp tục tăng lên về kháng vùng kháng cự mà khối lượng thấp dần đi thì chúng ta nên bán ra bởi vì cổ phiếu sẽ là thiếu nhu cầu thiếu cầu khi tăng mà thiếu cầu thì cổ phiếu sẽ không lên được nữa và đây chính là lý do chúng ta thấy là cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm và có thể trong trường hợp cổ phiếu tăng thì cái xác suất thành công nó cũng không cao nên các bạn thấy là tỷ lệ thành công không phải là chúng ta thích cổ phiếu và chúng ta cần phải biết rằng là thời điểm này là cổ phiếu sóng hồi nên nếu chúng ta gì ạ thấy rằng là nếu sóng hồi đây thì cái việc mà nó hồi mà nó không có khối lượng thì cái việc mà nó tăng lên này chúng ta cũng thấy là rủi ro rất là cao với chúng ta chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu khối lượng lớn như DXG cũng là cổ phiếu sau khi nó đang có quá trình bứt phá này khối lượng lớn thì cái việc mà cổ phiếu nó lên này nó không có khối lượng nhiều bạn mua vào thì cuối cùng bị lỗ khi mà bị lỗ khi mua vào thì chúng ta cần phải bán ra bởi khối lượng nó gia tăng rất là mạnh nhưng có nhiều bạn lại tiếp tục nắm giữ nắm giữ nên chúng ta lại lỗ nhiều hơn một cái sai ở đây là chúng ta mua vào khi mà cổ phiếu khối lượng nó chưa đạt cái thứ hai là chúng ta thấy là khi nó chưa đạt mà khối lượng lại lớn gia tăng như này so với cái điểm mà chúng ta thấy là kéo lên thì gia tăng biên độ lớn hơn khối lượng lớn hơn chúng ta vẫn mua vào dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ rất là nặng bởi vì cổ phiếu không có sức để chống lại thị trường mà chúng ta vẫn cứ mua vào thì điều gì diễn ra nó không tốt mà chúng ta vẫn mua vào điều diễn ra có lẽ là chúng ta đang có một cái câu chuyện đây Dũng có thể đọc được tâm lý chúng ta chúng ta đang thích là thích gì ạ à? thích học để có cổ phiếu nào tốt chúng ta mua vào đúng không ạ chúng ta đang tập trung vào là vậy bây giờ cổ phiếu nào tốt thì chúng ta mua vào nhưng chúng ta ở trong bóng đá thì chúng ta hiểu đơn giản là nếu chúng ta không học cách phòng thủ trước trước khi chúng ta tấn công thì về cơ bản các bạn sẽ thua lỗ không bao giờ thành công được nếu chúng ta chỉ tấn công thôi ạ nên ở đây chúng ta cần hiểu rằng là nếu chúng ta tấn công mà biết rằng là chúng ta có điểm yếu ở phía sau nếu chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu đó cái khả năng thất bại rất là cao thì tại sao cho nó mua vào đấy là cái điều đầu tiên các bạn cần phải hiểu trong cái buổi cái bài học này tấn công mà gì ạ điểm yếu chúng ta là gì ạ khối lượng nó không đạt khối lượng không đạt là nó lên khối lượng cao hay là khối lượng lên khối lượng thấp nếu khối lượng thấp mà nó tăng thì khả năng thành công rất là là thấp cái thứ hai là nó lên khối lượng cao mà giá không tăng các bạn nhớ là nó tăng khối lượng nó tăng khối lượng mà rất là cao mà giá không tăng như ở đây chúng ta lại SSI khối lượng ở đây nó có thể nhìn ở góc độ nào đó nó cao nhưng giá nó không tăng thì đây nó cũng cho chúng ta là yếu nó yếu á đúng không nó yếu nó yếu mà chúng ta mua vào là chúng ta bị thua thua thì chúng ta thấy là những ai đó phím hàng chúng ta chúng ta phải là nghe phím hàng chúng ta bị thua lỗ rất là nặng bởi vì chúng ta không hiểu rõ rằng là khi nào chúng ta tham gia vào thế thì bây giờ Dũng đã nói với anh chị em là nếu chúng ta đấy là tín hiệu của thị trường chung nó tốt vậy nếu tín hiệu thị trường chung tốt mà hôm nay nó tăng mạnh nó tăng hai ba mươi điểm thì sao chúng ta mua vào đúng không vậy nếu nó mua vào nó gặp những cái cổ phiếu như là SSI nó tăng này chúng ta mua vào dễ không đủ tới bốn nha dễ không đủ tới bốn bởi vì trong trường hợp khối lượng nó tăng nó phải lên đến 50 triệu nhà 50 triệu mà là tăng trần ít nhất là 50 triệu tăng trần thì cái cổ phiếu này mới thành công được à, lý do tại sao phải 50 triệu bởi vì nó phải cao hơn con số này là 30 triệu và nó cần phải hấp thụ lượng một lượng lớn cổ phiếu đang bị kẹt ở đây bởi vì rõ ràng khối lượng này rất là cao mà 50 triệu mà khối lượng lớn tăng trần thì chúng ta thấy là cái xác suất khả năng cái này là không cao chúng ta đã quay trở lại cái bài toán lướt sóng thị trường thì chúng ta thấy là tín hiệu thì chung rất là đẹp tức là sau khi bị rũ toàn bộ nhà đầu tư yếu vía sau đó là cái tín hiệu là tín hiệu gì ạ à? à, kéo lên nhưng để tín hiệu này nó thành công thì nó cần phải có sự xác nhận xác nhận bạn nha xác nhận tăng mạnh khối lượng lớn khối lượng rất là lớn này khối lượng ở đấy rất là lớn và cái thị trường chung phải tăng mạnh nếu khối lượng đây mà làm gì ạ nếu hôm nay mà nó tăng khối lượng nhỏ nha nếu hôm nay tăng khối lượng nhỏ thì nhiều khả năng là nó tăng để nó bán ra vào một vài phiên tới bởi vì có thể là bây giờ người ta cũng dự đoán là phép là đưa ra những cái gì ạ đưa ra khả năng là tăng lãi suất những cái thông tin không được tốt không được tích cực thì cái việc kéo lên kéo lên ở đây chúng ta gọi là nếu kéo lên khối lượng thấp này khối lượng thấp mà giá vẫn tăng mạnh thì kéo lên để bán chứ không phải kéo lên để mua bao nhiêu bạn đã học được điều này nếu mà nó tăng khối lượng thấp thì kéo lên để phân phối chứ không kéo lên để tạo ra sóng ngắn mà khi mà kéo lên để gì ạ để phân phối thì chúng ta mua vào thì điều gì diễn ra nào kéo lên để chúng ta mua vào thì đều diễn ra chúng ta lại thua lỗ rất là nặng nữa nên ở đây chúng ta không phải là cứ thấy kéo lên là chúng ta mua vào và chúng ta phải xem là kéo lên là kéo lên để tạo ra xu hướng mới hay là kéo lên để phân phối mà kéo lên khối lượng nhỏ à, biên độ lớn từ tăng mạnh mới biên độ từ cái biên độ tăng rất là lớn và khối lượng nhỏ thì chúng ta cần phải thì à, nếu chúng ta có cổ phiếu chúng ta làm gì có cổ phiếu làm gì ạ à? nếu đang nắm giữ cổ phiếu thì nó kéo lên để chúng ta cũng giống như tổ chức là chúng ta bán ra chúng ta cũng bán ra chứ không phải chúng ta mua vào. đấy chúng ta cần phải rõ ràng những cái điều này nếu kéo lên để giống như các tổ chức mà cổ phiếu mà nó không tăng được à, khối lượng thấp thì chúng ta bán ra vậy bao nhiêu bạn đã hiểu cái điều này có thể kèm comment số 1 không ạ tại vì Dũng muốn mỗi một cái thông tin như này chúng ta cần phải nắm rõ ràng về các thông tin chứ không phải là chúng ta cứ mua theo cái cái suy nghĩ mà chúng ta vẫn có trong từ trước đến nay tại vì rõ ràng chúng ta suy nghĩ cũ thì nó khiến cho chúng ta mất tiền bởi vì chúng ta cần phải thay đổi tư duy mới câu chuyện thứ hai các bạn sẽ thấy là đầu năm thì uh, trong cái video đầu năm thì Dũng có chia sẻ là năm nay là cái ngành nào được tăng trưởng đúng không ạ ngành năm nay là ngành nào ạ có chia sẻ cho chúng ta đó là gì một là những nếu ngành nào được hưởng lợi tức là cổ phiếu tăng trưởng cái cổ phiếu nào nó thuộc nhóm tăng trưởng được hưởng lợi và chúng ta biết rằng là trong cái nhóm tăng trưởng hưởng lợi lúc này thì có nhóm dầu khí đúng không ạ nhưng nhóm dầu khí thì có phải đầu năm nó có một sóng không đầu năm nó có một sóng khi mà đầu năm nó có một sóng thì có phải bao nhiêu anh chị em đã kiếm được cái sóng đầu dầu khí đầu năm có thể comment số 2 tức chúng ta sẽ kiếm được cái lợi nhuận thủ phiếu nhóm dầu khí từ đầu năm thì đây chính là cái lợi nhuận cái nhịp đầu tiên của sóng dầu khí đúng không khi mà lợi nhuận đầu tiên của sóng dầu khí thì có phải là chúng ta gì ạ sau đó thì chúng ta đã gì ạ giải quyết được cái vấn đề đó là cổ phiếu này bị vỡ bị, bị gãy kênh và gãy kênh khối lượng lớn anh chị em có nhớ không ạ sau khi gãy kênh khối lượng lớn đặc biệt là gãy SMA 50 20 khối lượng lớn thì lúc này một là cộng chúng ta bán ở đây là bán bao nhiêu ạ nếu chúng ta mua ở vùng này chúng ta lên đây chúng ta bán bao nhiêu ạ tùy vào trường, từng trường hợp trường hợp mà thông thường là chúng ta bán một nửa ở đây đúng không bán một nửa ở đây và sau khi chúng ta bán một nửa đây cổ phiếu bị gãy đặc biệt là gãy đường SMA 20 đường ngắn đấy mà khối lượng lớn thì hãy thoát ra hết và khi chúng ta thoát ra hết thì chúng ta biết biết là cổ phiếu đã giảm rồi thì nếu chúng ta nhìn về cổ phiếu xu hướng dầu khí nó giảm như này thì chúng ta đã bị thua lỗ rất nặng rồi và chúng ta lại bảo là rõ ràng là cổ phiếu dầu khí nó tăng mà tại sao bây nó giảm rất mạnh này quan trọng là chúng ta mua thời điểm và chúng ta có lãi và bây giờ chúng ta thấy là nó xuống vậy khi nó xuống như này thì chúng ta đang nhìn thấy là có phải là thị trường giảm giảm rất mạnh đấy ạ thì cổ phiếu chúng ta nó cũng giảm sau đó thị trường tăng rất là hồi thì cổ phiếu cũng hồi và tiếp tục nó giảm bị gãy kênh đây chúng ta gọi là gãy kênh này chúng ta nhìn thấy gãy kênh vì nó lại giảm nhưng lần này nó giảm thì nó vẫn gì ạ nó không bị gãy kênh đáy thứ nhất nó giảm thấp hơn 20 cái đáy thứ hai nó cao hơn 20 vậy cổ phiếu dầu khí này so với thị trường chung nó đang yếu hơn hay nó mạnh hơn thị trường và chúng ta thấy là thị trường giảm lần ba thì cổ phiếu sau khi thị trường giảm lần nhất một lần hai lần ba thì cổ phiếu này có phải là khỏe hơn thị trường không đấy cổ phiếu khỏe hơn thị trường vậy khi cổ phiếu khỏe hơn thị trường thì chúng ta gì ạ về cơ bản thì chúng ta mua bùng nổ theo đà bằng cái phiên này nhưng vì cổ phiếu khỏe hơn thị trường thì chúng ta mua sau khi nó hồi phục là chúng ta mua ngay nên chúng ta có thể mua từ những phiên hồi phục từ sau khi thị, nó test thị trường giảm mạnh nó không giảm thì chúng ta mua phiên hồi phục hoặc là mua phiên này đấy chúng ta có thể mua phiên hồi phục và phiên này và sau đó chúng ta có lợi nhuận sau khi chúng ta có lợi nhuận thì đến cái vùng này là chúng ta gì ạ à? bán đúng không ạ à? chúng ta bán dần lên bao nhiêu bạn thấy rằng là việc mà Dũng đưa ra là cổ phiếu này lợi nhuận nó sẽ về đến bao nhiêu nó về 36 đúng không nó về 34 36 đúng không hello có phải cổ phiếu này nó về 34 36 đến cái vùng kháng cự này để nó làm gì ạ thường cổ phiếu này sẽ kéo lên đến vùng 34 36 này và cao hơn để nó tạo ra một cái quá trình tái tích lũy trước khi đi tăng lên rất mạnh đúng không ạ có bao nhiêu bạn đã nhìn thấy kịch bản này rồi ạ chúng ta nhìn thấy gì ạ nó sẽ tạo ra một kịch bản này nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn cứ bán ở đây bởi vì chúng ta đã có lợi nhuận nếu các bạn mua ở đây theo Dũng còn các bạn mua ở đây một số bạn có thể mua ở đây thì lợi nhuận chúng ta sẽ giảm rất nhiều nhưng thực tế thì gì ạ về cơ bản nếu các bạn có trải nghiệm kinh nghiệm thì các bạn có thể mua ở đây được không ạ tại vì cái vùng cái phiên này là khối lượng rất lớn và thị trường giảm bao nhiêu ạ à? 58 điểm đấy 56 58 điểm và cổ phiếu không giảm thì nếu các bạn thấy là thị trường giảm rất mạnh cổ phiếu không giảm thì chúng ta có thể mua ở đây hoặc là mua thêm ở đây đấy là cái cách thức mà Dũng đã tham gia chứ không phải là mình lại mua ở vùng trên này tại vì đến cái lúc này thì sau khi mà cổ phiếu có thể vượt qua 36 hoặc lên 38 tái tích lũy mình có thể mua 38 39 40 có được không ạ à? Hello chúng ta đã hiểu chưa lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể mua con số 38 39 40 nó cao hơn một chút nhưng chúng ta sẽ thấy là chúng ta an toàn chúng ta sẽ cực kỳ an toàn đúng không chúng ta sẽ cực kỳ an toàn chứ không phải là chúng ta mua mà chúng ta không kiểm soát được cái rủi ro của nó đây là cách thức mình giao dịch có thể một số bạn khác sẽ giao dịch khác tại vì cổ phiếu này nó có thể lên 60 lên 70 thì nếu chúng ta nắm giữ từ 22 và lên 70 thì rõ ràng chúng ta kiếm được lợi nhuận nhưng cái cách thức của mình thì mình khác tại vì cái việc mà sóng nó đẩy lên lúc này gọi là sóng gì ạ đây có phải là xu tăng không ạ cái thời điểm ở giai đoạn đầu này nó xuống hồi giai đoạn nó giảm sâu này thì nó là hồi còn xu hướng tăng của nó nó chưa có bởi vì nó chưa vượt qua cái xu hướng đỉnh này. cái đỉnh này nó vượt qua đâu mà gọi là xu hướng tăng mà đây chúng ta gọi là sóng hồi thôi nên lúc này chúng ta chỉ đầu tư theo sóng hồi thôi ạ à. tương tự là cổ phiếu BSR cái cổ phiếu này thì rõ ràng là các bạn cũng có thể thấy bạn nào đều nắm rõ được đây là đáy thứ nhất đây là đáy thứ hai đáy thứ hai nó giảm thấp hơn đáy thứ nhất nhưng khối lượng thấp hơn đây thành đáy thứ nhất này đáy thứ hai thì đây là một trong tín hiệu tích cực bao nhiêu bạn thấy là đáy thứ hai mà giảm thấp hơn đáy thứ nhất thì chúng ta gọi là tích cực không phải là đáy thứ hai mà nó cao hơn bởi vì đáy thứ hai nó cần phải rũ bỏ các nhà đầu tư yếu yếu ở đây vậy điểm mua chính cổ phiếu này nó là cái điểm mua cao nhất ở vùng trung tâm đó là điểm mua này sau khi chúng ta mua điểm mua này thì cổ phiếu nó chạy và vì cổ phiếu này nó là, là gì ạ à? nó sàn Upcom nên nó tăng rất là mạnh nên khi mà nó sàn ngắt com thì chúng ta gì ạ khi nó chạy thì cổ phiếu đã vượt qua cái vùng đỉnh này thì chúng ta làm gì ạ chúng ta có thể giảm tỷ trọng ở đây để chúng ta làm gì ạ tại vì khi cổ phiếu vượt đỉnh nó giảm tỷ trọng đặc biệt là nó bung khối lượng lớn này chu kỳ thị trường chung thì nó chưa rõ ràng cái thị trường chung này chu kỳ nó vẫn đang chưa rõ ràng mà cổ phiếu vượt đỉnh nó khỏe hơn thị trường chung thì cổ phiếu này chúng ta đợi quá trình tích lũy chúng ta mua lại sao đấy là cách thức chúng ta có thể mua cổ phiếu này tại vì chúng ta đã nếu bạn nào đã mua ở đây thì tội gì chúng ta không bán giảm bớt tỷ trọng ở đây ạ bán một nửa cũng được cách thức là hay nhất là chúng ta bán một nửa bởi vì cổ phiếu này vẫn có dòng tiền lớn thì cổ phiếu sau khi nó phải điều chỉnh chúng ta không bị ảnh hưởng gì hết vậy bao nhiêu bạn thấy là chúng ta chiến lược bán một phần hai cổ phiếu mạnh rất là quan trọng với chúng ta tức là chúng ta đã kiếm một khoản lợi nhuận rồi chúng ta bán một phần hai để chúng ta vẫn còn tiếp tục bám theo cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu bán mạnh thì chúng ta gì ạ có thể bán nốt và chúng ta sẽ giữ được cái khoản lợi nhuận còn nếu chúng ta lại tiếp tục mua vào khi cổ phiếu vượt đỉnh thì sao tiếp tục mua vào khi mà cổ phiếu vượt đỉnh và khi chúng ta tiếp tục mua vào cổ phiếu vượt đỉnh như này thì rõ ràng là chúng ta thấy được là đây không phải là cách đầu tư khôn ngoan chúng ta có thể nhìn vào nhiều cổ phiếu khác trong cái thị trường cổ phiếu CTR các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ không mua thêm nữa tại vì những cái điểm mua tối ưu điểm mua tối ưu thậm chí là điểm mua này chúng ta cũng chỉ cần gì ạ đến cái vùng trên dưới 100 này là chúng ta thôi ạ không mua nữa dù là cổ phiếu có thể tăng lên nữa nhưng chúng ta sẽ không mua bởi vì nhìn về góc độ nào đấy thì chúng ta thấy nó vẫn đang trong xuống giảm mà nó hồi thôi ạ xuống giảm mà nó hồi thôi nó không phải là xuống tăng xuống tăng thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có nhiều điểm mua các bạn mua thêm ở đây các bạn có thể bán một phần hai ở đây các bạn mua thêm ở vùng này và chúng ta sẽ thấy là cơ chúng ta sẽ rất quan trọng mua điểm mua chính bán 1 phần hai cổ phiếu có thể bị đạp rất là mạnh về cái điểm mua chính nhưng sau đó thì chúng ta vì chúng ta vẫn lãi chúng ta vẫn giữ được cái vị thế và chúng ta có thể mua lại và đó là cách chúng ta đầu tư rất là an toàn còn ở đây chúng ta cũng tương tự như vậy chúng ta mua vị thế này vì sóng nó gì ạ nó có bùng nổ kêu đà và chúng ta vẫn giữ ở đây câu chuyện này chúng ta hiểu đơn giản là chúng ta vẫn có thể có những cổ phiếu mua bị thất bại là chuyện bình thường nhưng nếu chúng ta yêu cổ phiếu đó chúng ta lại đầu tư dài hạn thì sao nó bị lỗ chúng ta yêu cổ phiếu giống như là DG chúng ta mua vị thế nó bị sai chúng ta thấy lỗ chúng ta mua vào thì rõ ràng chúng ta sẽ lỗ nhiều hơn và khi chúng ta lỗ nhiều hơn thì điều gì diễn ra chúng ta lại tiếp tục toàn bộ cái lợi nhuận của cái cổ phiếu mà chúng ta mua đó, nó sẽ gì ạ à? lợi nhuận của cổ phiếu chúng ta mua nó không mang lại giá trị chúng ta nên ở đây các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nếu chúng ta bị thua lỗ thì chúng ta tốt hơn hết là chúng ta cần bán ra bởi vì lỗ năm phần trăm thì chúng ta phải năm sáu phần trăm hòa vốn đến 50 phần trăm là chúng ta sẽ gì ạ không lấy lại được bởi vì chúng ta phải mất 100 phần trăm hòa vốn các bạn càng bị lỗi nhiều thì các bạn sẽ không có cơ hội để lấy lại tiền đơn giản thế thôi ạ càng bị lỗi nhiều đúng không càng lỗi nhiều thế thì chúng ta sẽ nhìn vào một vài các cổ phiếu để các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy uh, giả sử như là cổ phiếu BSTB STB thì nếu trong trường hợp hôm nay hồi mạnh nhé thì nó cũng không có điểm mua bởi vì nó đang trong quá trình gãy như thế này thì hồi mạnh nó cũng có điểm mua bởi vì nó giảm cổ phiếu này làm sao ạ dòng dòng gì ạ dòng ngân hàng nó đang xấu ở thị trường dòng ngân hàng đang xấu ở thị trường thị trường nó vẫn giữ được cái này mà cổ phiếu này nó giảm sâu hơn nên cổ phiếu này là chúng ta sẽ thấy là nó không ok chúng ta lấy một vài cổ phiếu khác như Techcombank là cổ phiếu rất mạnh thị trường Techcombank cho chúng ta nhìn này ạ rõ ràng Techcombank nó cũng không có dòng tiền tham gia vào như các bạn biết rồi nếu nó tạo đáy mà không có dòng tiền tham gia vào mà hôm nay nó hồi thì chúng ta cũng nên gì ạ không nên thương tiếc nó làm gì nó không có dòng tiền tham gia vào thì nó có hồi nó tăng mạnh thì cũng không nên thương tiếc nó làm gì bởi vì nếu trong trường hợp lần này bạn đúng nha giả sử xác suất lần này bạn đúng thì thì chín 98 phần trăm là sau này những trường hợp khác bạn mua theo trường hợp như này là bạn sẽ dính đòn nha 90 trường hợp khác đấy thì các bạn mua dính đòn đấy là cái lý do chúng ta cần phải rõ ràng trong cái việc mua bán chứ không phải là cứ thấy mua cổ phiếu tốt tích sản hay là cổ phiếu đẹp chúng ta mua vào đâu ạ B đây ạ à, tương tự như vậy cổ phiếu này thì chúng ta cũng thấy là nó hồi nhưng thực ra chúng ta thấy là nó không có điểm mua rõ ràng thứ hai chúng ta thấy là cổ phiếu bị gãy cái kênh này khối lượng lớn như này đấy khối lượng rất là lớn này thì nó hồi nó cũng chỉ được một đoạn này nó hồi nó chỉ một đoạn thôi bởi vì phía trên này là cản rất là lớn mà khối lượng rất là giảm rất là sâu ờ, giảm sâu giảm mạnh mà khối lượng giảm lại khối lớn thì chúng ta thấy hả rất là khó thành công nên Dũng đưa cho các bạn một vài ví dụ để các bạn sẽ thấy được hay là chúng ta thấy là gát nếu mà gát mà gì ạ đây là mô hình hai đáy đáy thứ nhất đáy thứ hai đây là điểm mũi chính vậy khi mà điểm mũi chính mà cổ phiếu bắt đầu nó vượt đỉnh rồi nó dao động như này thì cổ phiếu nó sẽ test lại cái đỉnh này. nếu bạn mua vượt đỉnh này đa phần là thộ là lỗ hoặc là không có tiền nhà mua đỉnh như này đa phần là không có tiền mua đỉnh như này vượt đỉnh này. thì rõ ràng là bạn bao nhiêu bạn đã mua vượt đỉnh ở đây hoặc là có ý định mua cổ phiếu mạnh này thì rõ ràng về lỗ rất nặng và chúng ta cũng thấy bài học này là chúng ta thấy là báo chí thì nó vẫn tập trung ở đây ạ báo chí sẽ tập trung vào những cái vùng này trong khi đó cái điểm mua chính này chúng ta sẽ không dám mua bởi vì lần trước chúng ta thấy cả một tháng 2 tháng 3 tháng rất là xấu rồi và chúng ta chỉ có cái điểm mua quan trọng duy nhất này và sau khi mua quan trọng nhất thì chúng ta vẫn cần phải giảm bớt tỷ trọng đấy chúng ta gọi là đầu tư lướt sóng còn nếu trong trường hợp các bạn muốn rõ ràng hơn thì chúng ta cần phải đợi nó tích lũy lại nó đẩy phải tích lũy lại chúng ta mua chứ không phải là chúng ta mua theo cái suy nghĩ mà chúng ta vẫn có trước đây chúng ta sẽ có thể thấy một cổ phiếu khác đây ạ đây là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu MWG nếu các bạn có mua thì mua bùng nổ theo đà vào cái phiên này và sau khi bạn mua mua bùng nổ theo đà thế này thì cổ phiếu đang đến cái vùng kháng cự mạnh khối lượng rất lớn này nên nếu ạ khối lượng cực kỳ lớn mà nó lên nó không có khối lượng nó lên làm gì có khối lượng đâu mà bây hỏi là có mua được không nếu các bạn nào học dũng hoặc là nắm rõ về cái nguyên lý của của phương pháp của, của DVD thì các bạn thấy là chỉ nhắm mắt vào mở mắt ra là biết đã mua được hay không rồi bây giờ chúng ta dễ nói rằng là cổ phiếu này nó tốt này ừ, ờ, kinh tế hồi phục thì nó đang hồi phục này còn gì nữa cổ phiếu này tốt này kinh tế hồi phục nó đang hồi phục còn gì nữa bây nó mở rộng rất nhiều các chuỗi còn gì nữa còn nhiều thứ khác nữa nhưng thời điểm này là nó không phải là thời điểm chúng ta mua và thời điểm này nếu mà chúng ta đang có mua từ điểm mua sớm thì hãy giảm bớt tỷ trọng đi có thể bán một phần hai đi hoặc là giảm bớt nhiều hơn nữa đi sau đó chúng ta đợi quá trình quan sát thêm nó tích lũy nữa hay không chúng ta sẽ tiếp tục vào thế thì trong mỗi một cái buổi như này Dũng uh, mong rằng anh chị em thấy là thị trường nó tăng nhưng rõ ràng là không phải Dũng nhìn thấy quan sát đây thì không phải cổ phiếu nào dòng nào nó cũng mang lại giá trị chúng ta và chúng ta thấy là nhiều cổ phiếu kể cả dòng chứng khoán thì khối lượng ở đây rất là lớn đây khối lượng rất lớn nên tín hiệu tốt thị trường đây tín hiệu rất là đẹp thị trường khả năng thị trường hồi phục đây mà khối lượng nó lớn tập trung quá lớn đấy thì chúng ta cũng cần phải xem là cái phiên xác nhận như này nó như nào nếu phiên xác nhận nó yếu nó không đạt được thì hãy bán ra đấy hoặc là cổ phiếu FPT cuối cuối cùng các bạn thấy không này FPT nó có điểm mua sớm ở đây đây là điểm mua sớm ấy. và bây giờ mua sớm bùng nổ theo đà này bạn không mua bây đến lúc này là gì ạ có thể nó vượt đỉnh nhé nhưng tất cả cái vượt đỉnh này là chúng ta mua chúng ta sẽ gì ạ tính đòn đấy ạ nó vượt đỉnh lúc này nó không phải là cái vượt đỉnh để giúp chúng ta kiếm tiền đâu ạ thế thì cổ phiếu yếu nó lý lý, lý do này. người ta sẽ nhìn thấy là gì ạ ngân hàng cái xác suất để dòng ngân hàng tăng rất là yếu nghe chỗ nào xác suất để dòng ngân hàng tăng bởi vì lạm phát đang gia tăng thứ hai là nợ xấu cũng đang gia tăng thứ ba là chúng ta biết rằng là điều chỉnh điều trần của chính phủ với gì ạ thống đốc ngân hàng hôm nay lại tiếp tục diễn ra đấy nhiều cái cái mà chúng ta đã thấy những điều này cái thứ tiếp theo đó là Fed có thể nâng lãi suất tiếp tục nâng lãi suất trong cái gì ạ kỳ review tới nên mà Fed lại tiếp tục nâng lãi suất thì không biết là điều gì diễn ra nhưng cơ bản là sau này chúng ta học về VSA thì chúng ta biết rằng là đây nó gì ạ? trong trường hợp đây là là gì ạ đây có nếu cái trường hợp đây là gì nếu trong vết A đây là cái gì ạ nào các bạn có thể comment trong vết A đây là gì ạ cái vùng này là vùng gì ạ và sau khi nó giảm thì vùng này là vùng gì sau khi đỡ cung ở vùng này thì cổ phiếu sẽ đạp mạnh đúng không PS sau đó nó giảm thì vùng này là vùng gì ạ đúng không SC đúng không bán tháo bán mạnh sau khi bán mạnh thì làm gì ạ à? nó sẽ kéo lên kéo lên xong đó làm gì nữa kéo lên làm gì nữa gặp cản đúng không cản thì nó làm gì gặp cản đến đây gặp cản đấy kháng cự mạnh thì nó làm gì nó lại test lại cái đỉnh này test lại cái đáy này thế thôi kịch bản chúng ta có kịch bản hết rồi mà báo chị em thấy là chúng ta đã có kịch bản hết rồi ạ à. comment số 1 này kịch bản chúng ta có hết rồi cái khả năng thị trường nó đã diễn ra như thế rồi nên bây giờ chỉ có gì ạ à? quan sát kịch bản mà làm theo thôi còn bây giờ phân tích là cổ phiếu này dòng này tốt dòng kia tốt không nhìn bao trùm chúng ta thấy là khi mà chúng ta binh pháp không ai người ta xem là trận đánh đúng không người ta không xem trận đánh chi tiết người ta phải nhìn bao trùm về địa thế đúng không? nhìn về sự nhân hòa à, nếu bây giờ thời mưa trời mưa mà tấn công trong rừng thì sao cho quân mà trong rừng thì sao mưa mà đang cho quân trong rừng thì sao mưa to làm sao lũ nó làm sao nó quấn phát hoặc là chúng ta thấy là tàu à, ông gì ông lưu bị ông chết thì sao biết không ạ một là gì ạ khi bắt đầu thành công rồi thì không khiêm nhường đúng không tức là lưu bị thì ra các lượng phò tá rất thành công rồi không khiêm nhường muốn mang quân đi để đánh mà đánh lại cho quân vào đâu ạ đánh thì đường xa lại cho quân vào rừng để trách mà thời điểm đó là thời tiết nóng thời điểm đó là thời tiết rất là nóng nên gì ạ bên kia nó biết rằng là tới đây sẽ có gì ạ gió gió mùa hanh khô thiếu lương thực họ đốt rừng phát là chết vậy chúng ta có gì ạ muốn là là lưu bị hay không anh chị em ạ muốn là lưu bị hay không đấy chúng ta biết rằng lúc mà mọi thứ nó đang nó không nó rất nhạy cảm phép thì nâng lãi suất còn nó kéo lên có đạt được khối lượng hay không thì chưa biết nhưng rõ ràng là chúng ta đang thấy là nó đang gặp cái vùng kháng cự rất là mạnh ở đây mạnh ở đây kéo lên khối lượng chưa biết chứ nhưng ít nhất khối lượng mạnh ở đây và theo VSA mà nếu gặp vùng khối lượng mạnh ở đây mà kéo lên khối lượng thấp thì nó phải test lại đấy test lại đây thì chúng ta thấy rằng là lại lúc này là do số hay hôm trước chúng ta chưa đi chùa nên gì ạ à, nó không may nhưng đấy không phải là đi chùa hay là phật hay là cúng gì cả mà do gì ạ à, tầm chúng ta ở đâu tiền nó ở đó thì hôm nay dũng sẽ dừng lại ở đây tại vì uh, dũng uh, có một cái chương trình uh, đi học 5 ngày à, anh chị em nào uh, có gọi điện cho dũng thì dũng không nghe được nên anh chị em thông cảm là 5 ngày nhưng sẽ dũng sẽ gì à có những câu hỏi thì các bạn cứ đặt câu hỏi ở dưới thì trong buổi sáng như này tầm 6 giờ 6 giờ 6 rưỡi đúng không ạ nhà mình có đồng ý không ạ 6 giờ 6 rưỡi đấy khoảng khoảng như vậy thì Dũng sẽ làm những cái livestream ngắn như này để giúp chúng ta có nhìn cái định hình rõ hơn về thị trường giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thị trường mình nhìn thị trường mình nhìn phải, phải biết rằng thị trường nó như nào phải có chiến lược phải có kỷ luật Tức bây giờ chiến lược của mình là bán ra đi học còn ngày thị trường nó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy thị trường nó như thế nào không quan trọng quan trọng là gì ạ đầu tiên chúng ta kỷ luật 5 ngày cho đi đi học thì không biết rằng là nó gì ạ nó tốt nó xấu nếu mà nó xấu thì chúng ta toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta tích lũy từ đầu năm đến bây giờ là là đi hết không biết nó đúng hay sai nhưng đi hết nhưng nếu bây giờ chúng ta 5 ngày cho nó về phép thì lúc đấy là nó cũng chưa công bố lãi suất nhưng rõ ràng là chúng ta cũng đợi cho gì ạ qua những cái thông tin chúng ta thấy là nó nhạy cảm chúng ta vào cũng không sao cả đợi cái cổ phiếu gì ạ dầu khí nó test lại nó mua lại chả sao cả lúc này chúng ta thì à, cơ hội cho bọn nó đánh nhau chán đi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ với big boy đánh nhau chán đi chúng ta sau chúng ta tham gia vào chúng ta hưởng lợi bởi vì lúc đấy chúng ta biết bên nào thắng bên nào thua rồi đúng không hello đấy rất là cách đầu tư đấy nên đầu tư chúng ta cần phải gì ạ à? sử dụng cái đầu chứ không phải sử dụng cái gì ạ à? cái tay hello xin cảm ơn quý vị các bạn và chúc chúng ta có một ngày giao dịch thành công và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi sáng ngày mai để buổi tối thì không biết là mình về có kịp không nhưng mong rằng là nếu trong trường hợp kịp thì Dũng sẽ làm cái livestream khuya khuya thì cũng mong rằng là sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi khuya đó để giúp chúng ta có cái kiến thức tốt hơn về thị trường chúc các bạn ngày giao dịch mới thành công xin cảm ơn ạ.